tầng 1 và giờ qua tầng 2 nó khó hơn mình sẽ tiếp xúc với những bài tập có độ freeway cao hơn kích thích nhiều hơn và những chiếc máy lạ hơn đặc biệt ở trong đó đó là đây là chiếc máy gọi là linh hồn của tầng 2 luôn chiếc máy này là functional BBMS 245 dạ. kết hợp với dàn violet bên kia sẽ cho em nhúng nhúng nhúng nhúng đó, nó có độ nó có sự đung đưa đung đưa và sự nhún nhảy nhún nhảy nó làm cho em sẽ cảm thấy kích thích và feeling hơn thôi à, thì hôm nay là tập gì ta upper body bữa nay chúng ta sẽ tập phần upper body đâu hả mà à, tập upper body đau không đau anh đau Được, hả nhất nữa. còn nhất không Nhất. Nhất nhức vậy nó mới vô à, mông nữa hả ừ. ok bữa nay cho nhất phần trên bữa nay là nhất phần trên rốn bữa nay chúng ta sẽ tập là tay vai bụng đó ba nhóm cơ nhỏ nhưng mà nó thay nhau nó kích thích kích thích làm cho anh sẽ cảm thấy rất là tê tê tê tê tê và rất là phê phê phê và cảm giác như nhớ thò gym không thể nào tách rời được thò gym sẽ trở thành thuốc phiện của đời em Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào bài tập đầu tiên là cơ vai Cơ vai Cơ vai trên máy tập BBMS245 đó là bài gì? Bài BBMS245 Sounder Press Đây là một bài tập nó duyên dáng Nó không làm cho em cảm giác như thô, xấu Giống như em tưởng tượng cầm cái cây mà để vai hư hư hư hư như nè Muốn cái vai nó bự lên nè, nhìn nó thô, nó xấu và cái động tác nhìn cũng xấu nữa yeah. Dạ. Bây giờ mình là con gái, mình đến phòng gym mình phải tập là duyên dáng Mạnh mẽ nhưng mà đầy nữ tính Đó là lý do anh à, bố trí cho em bài tập à, vai trên cái máy này Đầu tiên thì chúng ta cầm cặp trắc là Sport chỉnh tạ vừa phải Rồi chúng ta dùng tư thế số 1 quyền thoại Tư thế số 1 Quyền thoại Chúng ta đẩy lên Này Rồi Đẩy lên thở ra Xuống vùng góc Đây tư thế nhớ nhớ chưa nhớ nhớ cái vụ ờ, nguyên tắc thể hình chưa Nhớ nguyên tắc gym chưa xong xong vào vuông góc Đây Thấy không Cái tay song song với sàn nè sàn đúng cẳng tay vuông góc mặt sàn nè chuyển đổi tư thế nè nó thẳng lên là vuông góc nè xuống nè vuông góc nè bao giờ nó phải trải qua trạng thái song song và vuông góc nó bật qua bật lại đó còn mình đứng là tư thế số 1 nó nở ra đó bài tập này nó sẽ không làm cho em thô vai mà nó nó tác dụng nó làm nó nó nó săn chắc nó dẻo dai làm cho cơ vai chúng ta khỏe lên khỏe lên tan mở vai luôn rồi vô đi em thử tạ đi nặng dữ hả ừ, thử rồi vô nè tư thế số 1 quyền thoại rồi tư thế số 1 quyền thoại đúng rồi rồi cứ rồi dứt để lên đúng để sao, sao, sao nó chậm chậm nó cao lên đẩy lên đúng rồi Ê, không thẳng tay khóa khớp nhớ nguyên tắc khóa khớp là không được vi phạm đó cái tay vậy thôi nha rồi nó quay nó sẽ khó tập hơn nè nó cà lắc cà lắc nè Đúng hỏi rồi. sao bé không lắc hỏi sao bé không lắc đó bắt đầu phiêu phiêu rồi đó đúng chưa anh đúng rồi thì nguyên tắc trọng lực nữa trọng lực đi theo con dây này cái tay mình phải đi đi theo con dây luôn yeah. Dạ. đó đúng rồi đó tập luôn hả thôi nhẹ hả nặng vừa với em rồi đó thôi vậy cứ tập xét này đi chút mình lên bài này tập tới 3 xét rồi ba xếp mỗi xếp 10 rep mỗi xếp một cục ha rồi tôi thấy số 1 đẩy lên một hai ba bốn tốt năm sáu bảy tám chín 10 Rồi tốt Tốt tốt tốt tốt Rồi pha Amrokem uống đi Bữa nay là sai nguyên tắc nha Đã nói rồi là khi mà chúng ta khởi động xong set cuối á Là chúng ta phải uống hết rượu cao Sao chừa nó ăn khúc vậy Uống đi Rồi dứt Một Hai Ba bốn 5 6 7 8 Cố lên, hai cái nữa 9 à. Cái cuối Giữ đi, à. giữ Rồi Xuống Xuống giữ lại nữa nè Giữ luôn Tay chỉ lên trước chiếu Đấy, chấp cục cái cụ trỏ Nè, cái gì nè Đó, nó gì đó Rồi Mỗi thả ra Rồi mới có set 2 thôi đó Một set nữa đúng không? Đúng rồi Rồi vô vô vô vô <laughs> Lên đi lên đi không sao đâu Không chết đâu lo Rồi ok Lên nè Một Hai Ba Bốn Năm Sáu Bảy tám à. chín cái nữa mười rồi hãy từ từ từ từ từ từ từ rồi à, à, rồi buông ra buông ra buông ra buông ra buông ra buông ra luôn đi rồi xong rồi đó cũng sắp đi vừa rồi á là anh chỉ em cái cơ chế press là đẩy tiếng dạ. việt là đẩy tiếng anh là press là nó nó đẩy vậy nè tất cả những bài mà đẩy vậy nó cũng kêu là fest đẩy đẩy đẩy đẩy ngang đẩy ngực đẩy lên rồi đẩy vai đó còn à, bây giờ là anh chỉ một cái cơ chế rise rise tức là giang cái tay đó ngày trước đó là anh tập cái máy này nè dạ. nó là cái máy còn bây giờ là mình tập với thiết bị nó khác cũng cùng chung một cơ chế mà nó khác cách tập thì á try lên đó nó là một cái một cái cách tập vai nó nó nó nó nó, làm săn chắc cơ vai nhiều hơn cái bài nãy cái bài nó làm nó làm khỏe còn cái bài này nó làm cho chúng ta bền chúng ta bền chúng ta gọi là chúng ta dẻo dai dạ. rồi cách tập như vậy là nó hơi rộng mình phải chỉnh cái ghế cái cái cái cái này lại đó chỉnh này lại một chút chỉnh cái này lại một chút rồi đó nó đang như vậy nó đang như vậy đúng không dạ. chúng ta giang cái tay lên mà nhớ gian á là cái cái cùi nó sẽ có ba cái vị trí vị trí một là vị trí vai vị trí hai cùi chỏ vị trí ba là cổ tay thì cái vị trí vai nó sẽ là cao nhất rồi tới cùi chỏ cùi chỏ luôn chĩa ra sao vậy nè nó mới đúng ờ à, tay thẳng hay không thẳng không quan trọng mà cùi chỏ nó phải chĩa ra sao vậy nè chứ cùi chỏ nó không để vậy nha đúng rồi cùi chỏ nó phải chĩa lên thì nó chĩa lên chứ ra sao đó bây giờ chúng ta sẽ kéo lên chúng ta đứng chúng ta kéo lên đó, chúng ta hạ xuống hạ xuống hai cái này chạm lên đùi nó, nó trở lại vị trí ban đầu kéo lên thở ra đó set đầu tiên bài lateral rise bắt đầu một hai ba đó bốn năm sáu bảy kéo lên lâu nữa tám hai cái nữa thôi chín ơi ok lần đầu tiên tập được vậy là giỏi rồi đó à, lần đầu tiên tập được vậy là được 7 trên 10 7 trên 10 điểm nha Cụ chỏ lần sau ráng lên gì nữa nè Trời ơi là nó ngon ăn rồi Đang lên vậy hả? Không phải, tức là có những cái khúc mà em chưa quen động tác của chỏ nó lên hơi cao vậy nè Nó lên cao, lên kiểu vậy ờ. Lên kiểu vậy là không có đúng, nhớ mà các bạn ở đây lưu ý nha Cụ chỏ lên cái kiểu cái cụ chỏ mà nằm thứ nhất nó chỉ xuống đất nè mà thứ hai là lên cao hơn cái vai nè là không đúng nha cùi chỏ nó phải nó phải chĩa vô mặt thằng quay phim đó đó nó chĩa lên như nè nó chĩa góc xéo xéo lên trên và cái này nó thấp hơn cái vai đó đó cái đó nó thôi là ngon rồi đó này hả này đây ừ cái tay cái tay ờ à, đó vậy nè ok chuẩn cái này cao nhất rồi tới cái này rồi tới cái này cái cùi chỏ chĩa đằng sau ok chứ cùi chỏ không có chĩa đất cùi chỏ chĩa đất thì là sai cùi chỏ chĩa sao đây đó khi mà cùi chỏ chỉ ra ra ra ra đằng sau á ra đằng sau lưng như nè là mình đang dùng cơ vai mình tập còn cùi chỏ mình chỉ đó là mình đang dùng cái tay mình quất mà cái tay quất mà nó chịu lực ngay cái khớp cái nữa là không tốt chút nào à, ok đó. rồi set 2 lateral press bb ms 245 bài tập siêu khó nằm trong tầng 2 của game nữ tâm kinh bắt đầu một một hai ba cố lên bốn cố lên năm sáu những giọt mồ hôi trên gương mặt phản ánh sự nỗ lực của một cô gái kiên cường cố lên ừ đó đó hơi đuối rồi đó lên nè đó đây rồi ok giữ lại hai set rồi thả ra từ từ từ từ từ từ từ từ từ Đau quá trời Đau quá trời đau luôn đấy Vô mà Quay phim 2 set thứ nãy tập cho 8 set Trời mới có đầu buổi dai à, còn, còn dài dài nữa Cái bài nó khó à. Cái bài này phải tập bây giờ thì mới mốt qua cục dumbbell á, tập nó mới chuẩn không sao bạn nói chung là trên cấp độ sư phạm á, thì à, cái cái ngày cái cái cái tầng 2 này là các bạn dạy bằng nữ tập được chừng 6 trên 10 là đạt 6 trên 10 là đạt ở đây không phải là cái vấn đề là để cho bạn bạn bạn nữ gamer này tập cho nó hoàn hảo mà là để cho bạn nữ gamer này có cái nhìn có cái nhìn về động tác lateral lateral để sau đó qua những cái cái freeway hơn thì họ tập mới đúng được nha các bạn này là người thật sự thật đang trên gà nha chứ không phải là đi đi đi à, mướn ờ, đồ này nọ ba bốn năm tập gym rồi thi giải này giải kia về làm màu nha các bạn là không làm vậy cái đó là làm màu cho bạn coi chứ không phải là một cái game nữ tâm kinh thực thụ một cái game nữ tâm kinh thực thụ là em phải tập là, như em thì người khác là, người ta mới dễ ừ, học chứ là training từ một cô gái chưa biết gì đi lên thật sự nếu mà ngày hôm nay á mà Duy Nguyễn ờ, training cái bài này mà cảm thấy không ổn á Duy sẽ đổi bài đổi bài vai nhưng mà trên cái bản nãy giờ thấy cũng hấp thu được rồi đó tôi cũng được 7 trên 10 nha các bạn rồi bây giờ cũng là cũng là là lateral right nhưng mà tập một tay tập một tay thì em sẽ tập tốt hơn đây một tay một tay đứng vậy nha dạ. thôi đứng gì vô duyên quá gầm này đi đó đứng vậy một tay thôi cô chó nè làm gì làm cái cô chó bây giờ đúng rồi nó nặng quá tôi kéo tới đây cũng được nữa nhưng mà tập vẫn đúng ok tầm một tay giờ nói cho em nghe nè cái chuyện mà tập hai tay á nó giúp mình nhanh hơn nó giúp mình giảm thời gian tập luyện nhưng mà tập một tay nó giúp cái độ tập trung mình tốt hơn rồi lúc đó mình nghĩ cái một tay thôi mình tập nó sẽ chuẩn hơn và chính xác nhiều hơn đó đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi năm sáu bảy tám 9 10 Rồi tay kia một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười Bữa nay lần đầu tiên thấy em đổ mồ hôi nhiều vô luôn á anh không ngờ những cái bài tập nhỏ nhỏ thôi mà mà em phải nỗ lực như vậy Rồi cái bài nó khó rồi ok rồi xong giờ anh sẽ chỉ em một cách tập tiếp theo rồi em đi ra đi cũng bài này nữa nè rồi nhưng mà cái này em bước em em chéo hai cái trắc handle lại em chéo hai cái trắc handle lại ok chưa rồi nó là nó luôn đó cũng là lateral đó nhưng mà bây giờ hai hai hai hai cái tay mình tập cái kiểu khác tập cái này là nó có hai công dây cáp á nó ma sát vào nhau nó giữ lại cho em cái đường đi dạ. nó nó đến định hình động tác cho em còn nãy em cầm hai bên nó, em tập thì nó thì nó free way hơn nó tự do hơn dạ. nhưng mà cái này thì nó dễ dễ dễ học và dễ hiểu hơn em nhìn vô cáp em có kéo lên đó kéo lên thì anh anh nói tiếp là khi kéo lên á là chúng ta dùng cái cũng là cái lực tay tay năm ngón nhưng mà mình dùng hai ngón ngoài nhiều hơn cái ngón hai ngón trong này chỉ cầm thôi hai ngón ngoài nè mình dùng để mình kéo lên còn bình thường em biết em nắm nguyên cái này luôn em kéo lên nó đâu cần thiết đâu đó chỉ dùng hai con trong thôi mình kéo lên ok cái này một set thôi xong rồi mình cho ta chuyển bài không phải vậy ngang ra ok bình thường thôi rồi mới bung ra bung ra nó một đúng rồi chính này nè nhớ cùi chỏ cái mai của em nhớ tới cùi chỏ ờ rồi hai đúng rồi ba bốn năm sáu vô sâu sâu một tí mà đó bảy tám chín cái cú giữ nè mười giữ đó cái vị trí này cái cái cơ cơ vai á thẳng tay chút xíu được không đó cái vị trí này cái cơ vai nó mới ép vô nè đó cái vị trí này nè đây cơ vai nó ép vô vậy thẳng vừa thôi em đó. À, ok không khóa khớp cô chỏ chỉ ra nó cái cơ vai này nó ép vô rồi xong rồi từ từ hạ ra rồi chúng ta chúng ta tạm biệt cái bài hóc búa này luôn nha các bạn ờ. đó ba cái tập bài lateral là bữa nay là em hiểu được cơ chế lateral là cơ chế gian vai là một cái cơ chế tập rất là quan trọng trong nhóm cơ vai press lateral và bây giờ chúng ta qua bài tiếp theo tập chuyên về nhóm cơ vai sau yeah. Dạ. nhóm cơ vai sau đây là một trong một trong những cái bài quan trọng mà rất là nhiều nữ streamer tập tại em là cái nét đẹp beauty khi chúng ta tập động tác này và cũng như là nó nó nó, nó giúp cho em giảm mở cái vùng cái vùng ở đây nè giảm mở vùng ở đây săn chắc hơn đó cái lưng em nó trở nên nét hơn rất là đẹp bài này có tên là face pull bài tập này face pull đó vì có tác dụng là tại vì là cái cơ chế tập là chúng ta kéo vô mặt nó nói chung là em nhìn cái cục này nè cái cục ở đây nè em kéo nó nó rớt đâu ngay lỗ mũi em với mắt em là được nó, nó, nó sẽ chạm đâu gần cái lỗ mũi em với mắt em và lúc khi mà chúng ta kéo vào á thì hai tay chúng ta hai tay chúng ta chúng ta bẻ cái dây này nó lên nó kéo như vậy cũng được nếu mà yếu quá thì kéo như vậy đó nhưng mà nếu mà mốt mạnh tay á, thì kéo vô bẻ lên để cho dây nó vô sát người hơn đó bằng cái lưng nè cái lưng này nó sẽ được ép sát chuột nó bị cũng gồng nữa đó xong rồi ra thả về vị trí ban đầu chân thì có thể đứng như vậy cũng được đứng nhanh cũng được hoặc đứng về cũng được à, đứng tư thế số 1 á rồi kéo vô thở ra nè giữ lại một nhịp thả ra dây từ từ thôi căng lưng căng lưng căng vai khi vô á là gồng cái lại gồng ép cái lưng lại ưỡn ngực ra phải vậy tay vậy đó Tao vô thử đi chỉnh động tác này khá là quan trọng trong ngày vai sau vai mà tập chuyên về như vai phía sau đã giờ mình tập trước nhiều đây anh sẽ chỉnh cho động tác nhớ đây không em nhớ hay không nó nó như vậy nè được chưa? Em kéo vô. Đó, lúc này là cái lưng em nè nó ép đó, chuẩn. Đó, nó ép vô, xong rồi thả từ từ ra, nhấc đây giữ lại. Rồi xong dứt nữa nè. Đó, cái nào là cái đó nha. Đúng rồi đó. Kéo vô lỗ mũi luôn nữa. Đó, ok. Tốt. Động tác nào tập tốt nè. Tốt. Rồi vậy thôi. Lên tạo không? Ok, lên cục. Rồi lên cục. Đó, động tác này em tập được nè tức là anh thấy là qua quá trình dạy dỗ em á thì em đã lên được cái thần trong tập gym trước đây chưa có cái những cái ngày đầu em em em, em gặp anh đến phòng gym em chưa có cái thần và cái tập gym của em bây giờ em đã có thói quen là giữ theo nhịp ngày xưa em kéo đùng đùng đùng đùng như này nó bây giờ em cũng kéo một động tác nó mượt hơn và em biết giữ giữ lại một giây thả là giữ một giây cái điều đó rất tốt dạ. nó cái điều đó là điều căn bản để chúng ta có thể tập luyện những động tác tiếp theo rồi bây giờ phay bull ráng ba bài nha lộn ba xếp ba xếp một đúng rồi đó cái lưng ok điểm là đúng rồi thả ra rồi hai ba bốn năm sáu bảy tám chín chúc tốt động tác này động tác này bù động tác nãy nha rồi động tác vừa nãy là tay ra lên được không kéo được lên một cục một anh né ra xíu dạ. hai ba bốn năm sáu bảy à, tám chín mười Rồi thả ra Nói thật ra cũng có sai Em nói sướng cái lưng cũng có sai nữa Nó sướng từ Tại vì á định nghĩa của người ta cái lưng là cái nào lưng Định nghĩa người ta là tự cổ xuống đây là cái lưng hết Đúng, đúng không Thì đúng cái phần cơ vai sau là phần cơ này nè Em gồng đi Mình đang tập là tập phần cơ này Nhưng mà em đúng không? cái đấy là lưng à Nhưng mà nó ép là nó ép nguyên mảng này ừ. Thì cảm giác sướng cái lưng cũng không có gì sai hết á mình tập là tập cái này nha các bạn nhưng mà mình khi mà động tác ép cho nó ép nguyên cái này nó tóm lại tập nguyên cái này nhưng mà mình đang nói về vai thì cái bài tập này nó sẽ tác động cô lọc lên vai sau những cái bài kia nó không có cô lọc vai sau bài kia nó toàn cái vai hoặc là vai vai lớn vai, vai trước đó cơ vai nó có ba phần lớn nhất đó là vai vai vai ngoài ta kêu là vai lớn nè rồi cái thứ hai là vai sau nè cái thứ ba là cơ vai trước nhỏ xíu đây nè rồi vô một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười rồi thử thử này đi em cái này cũng dễ thương lắm nè em cái đấy hả Đấy, này kéo hai cái cái này 10 cục luôn á thì kéo hai cái cũng giống như kia thôi nhưng mà khác khác thiết bị đó, cầm này phi phái cầm hơn rồi đó không <laughs> đó đó thấy sao đã lưng không đó, đó 10 cục luôn kìa ok ok <laughs> <laughs> rồi ok rồi bây giờ chúng ta sẽ tạm biệt cơ vai ở ngày tập hôm nay Với ba bài tập vai vừa qua Nó đã thử thách em rất là nhiều, cũng trên 10 set chứ không ít đâu yeah. Dạ. Và chúng ta tiếp tục chuyển qua phần tập cơ tay sau Tay sau có tên là tricep Tricep là cơ ba đầu tay sau yeah. Dạ. Thì tại sao mà tập vai xong phải chuyển sang tập tay sau Tại đơn giản là vai là cơ chế press cơ chế press thì khi nãy em đẩy vai để sẽ mỏi ra cả tay sau tức là cái cơ tay sau cái em đã được kích thích rồi thì bây giờ ta lợi dụng sự kích thích đó chúng ta tập luôn và chút một chút xíu chúng ta sẽ tập cơ tay trước cuối cùng đây á bài tập đầu tiên anh hướng dẫn em á là bài overhead dạ. tricep extension bài tập rất là duyên dáng nè ha đây kéo lên qua đầu nhìn trong gương cầm gần vô vậy nè đó xuống xuống ở vị trí mà gọi là là nó vuông góc là như vậy đúng không dạ. xuống em lố một xíu được cũng sao đó à, ờ, nữ tập duyên dáng mà lên thẳng tay đó lên nè không em lên em em có cảm giác nè cái tay lên giờ chưa đủ nha dạ. nè nhìn anh đẩy lên cái đó nè nó cái tay nó dạ, thẳng này không đó dạ. nè lên tới đây nè xong đẩy đó như vậy nó sẽ vô tại sao rất là nhiều đó đúng rồi đó tốt Ui sướng cả cái nách luôn Đó Ok Nhưng mà em chỉnh tạ thật đi Em đừng chỉnh tạ kiểu đó nữa Em thử mà Rồi bây giờ em thử em mới phát hiện ra cái một cái điều em làm chưa được Đó là cái lên và xuống tạ à. Nè lên và xuống tạ nè Đang vậy nha dạ. Nè em làm ờ, động tác lên xuống tạ ngọt vô Đang chân như vậy Em kéo qua như vậy Đó dạ. Nè kéo qua nè không Xong rồi tới đây nè đẩy lên vậy Xong ờ. rồi chúng ta đổi người lại dạ. ngồi xuống cũng vậy một chân phải để ở đây xoay xuống về dạ đó động tác lên xuống tạ nó quan trọng lắm nãy em xuống chưa được còn không thì có bt thì nó lên cho nhưng mà tự lên cũng được đó đó có thầy là khác liền anh đếm nha lên lên nha ừ một đó thẳng tay đúng rồi đó hai ba bốn năm 6 Sâu sâu xíu nữa nổi không Đó 7 Cho răng nó dài chút 8 Đó 9 10 Ok Rồi Rồi xuống thì chưa được ngọt lắm Tập từ từ nó mới ngọt Chưa ngọt Chưa mượt Rồi set 2 Lên tả vô Go Đó một đúng rồi hai ba bốn năm sáu bảy tám chín rồi giữ rồi bước chân phải lên bước chân phải lên xoay bước không, chân này hả không được đang vậy nè em đang vậy đúng không ừ. vậy nè đang vậy phải bước chân phải thôi vậy mới xoay được nó nó mới ra quỹ đạo để em xoay chứ à phải bước chân phải à. lên trước mà nó đúng không ờ, ok ok rồi cái kia em vậy thôi em... lên là quất về bao giờ nó phải có không gian nó quất về nó mới lên được chứ em đâu hay là đứng vậy em lên vậy dứt một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười đã quá rồi tự xô tự, tự vô tự vô nó quen ok Rồi bài tập tiếp theo vẫn là bài tay sau Nhưng mà bây giờ chúng ta thực hiện cách tập khác Có tên là tricep push down Tập với drop Drop thì chúng ta phải cầm ở, ở núm ờ. ở, ở, Tức là ở đây nè Khi mà tập quen rồi vẫn tập ở đây được Nhưng mà hai cách tập nó khác nhau yeah. Dạ. Em tập em cầm ở đây cho anh Đó yes. Kéo xuống giống như kia thôi Đó khi vị trí cao Vị trí trên cao nó là như vậy yeah. Dạ. Nhưng mà vị trí vị trí thấp á, là em xòe cái tay ra xòe ồ cái này khó nè cái này khó nha nè khó lắm. cái này khó nha em xòe cái tay ra nè nè em xòe cái tay ra nhưng mà em cái tay này xòe ra không chưa đủ nè lúc này cái cái cái chịu lực là chịu lực ở cái bàn tay đây nè Đúng chúng ta rồi. nhấn thẳng xuống ờ. vậy là thẳng cả hai tay xuống này hả ờ nhưng mà anh minh họa cho em tay bên này thôi tức là tay nó phải nhấn thẳng xuống vậy nè dạ. đó nhấn thẳng xuống vậy nó mới vô tay sau rồi vậy thì tương tự hai tay chúng ta làm sao để được nhấn thẳng như vậy Dây thần nó phải chạm đùi Ok đó xong lên dây thần nó phải chạm đùi Khó ha Tức là không phải là nguyên cái tay chúng ta cầm vô cuộn dây này phát lực đều nhau Mà chúng ta cầm như vậy nhưng mà cái lực á, là nó nằm ở phần dưới đây nè Phần dưới đây nó tì vô cái cái cái núm này Nó mới nhấn cái tay sau ra được Đó nhấn Không nhấn ok bây giờ do đó chúng ta tập hai tay dây thần chạm đùi dây thần chạm đùi dạ. đó nhấn xuống cái nào ăn tiền cái đó không cần tập nặng tập đúng cái đã dạ. xong rồi lên bình thường trở lại xong rồi xuống okay. tư thế số 1 ưỡn ngực dạ. đó nó phải có nhịp vậy em nhẹ nhàng thôi để hiểu được một động tác nó mới khó chứ còn tập vèo về vèo không hiểu động tác nó nó nó, nó sẽ tập không hiệu quả đâu cái cùi chỏ nó không chĩa ra sao nhiều mà nó chĩa bên hông nó chĩa nó chĩa à nó nó chĩa theo cái tự nhiên là nó chĩa ra bên ngoài nè rồi tay thẳng hả không phải tay thẳng tập lưng nhớ lộn bài rồi tay tay tay không có thẳng tay giữ lại chứ tay giữ này rồi thẳng vậy đúng không rồi cái cái phần này hầu như hạn chế di chuyển rồi di chuyển cái phần trên thôi đó tay cái vị trí kia nó làm vậy rồi đúng rồi ráng chạm đùi ừ chạm đùi nhấn cái này ra nè chạm đùi em banh cộng dây ra thì cái cùi chỏ nó ra đây chứ đâu sao nó vô đó được nó nó đừng có lố quá nó nó cũng chơi vừa vừa thôi ờ ờ <laughs> rồi lên lại nè cái tay đừng không không cần phải cứng nhắc lúc nào nó cũng khép vậy đâu nó mất tự nhiên cứ bình thường nó làm gì rồi ờ à. rồi dứt xuống rồi lên con cao xíu lên cái tạ nó gần chạm vô á rồi dứt rồi dứt tạ quá nhẹ đúng không tạ nhẹ so với em đúng không em tập nó còn rung lắm tức là dây cái cọng dây mà nó rung là tạ đang nhẹ nó nó không căng đủ nó mới rung rồi vô xét thiệt coi thả thả ra cho chọc ờ, rồi vô xét thiệt coi ơi một hai không không có di chuyển cụ chỏ nhiều quá hai rồi rồi đúng rồi đó ba bốn năm sáu bảy ôi cái tay em đau quá tám chín mỏi rồi đúng không ôi rồi tốt rồi đó nó cứng ngắc tay sau luôn phải không <laughs> sao sao sao nó mỏi luôn từ lần đầu tiên sao sao thầy chạy ai vậy, vậy ác quá hả mấy đứa tay có đô lên này không trời không cái này bài này sao đô được vô đau tay quá đau tay quá ừ một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín ôi rồi thả từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ rồi nhiêu cục 1, cột 2, cột 3, cột 4, cột 5 cột... lên thêm một cục nữa Có nha Có 6 cục à Vậy mà Chắc tháng... lên 7 cục luôn Đau tay vậy mà lên cục đó hả Rob tricep push down trên máy BBMS 245 Set cuối cùng 10 rep bắt đầu 2 3 4 5 6 7 tám chín thẳng ra giữ đó thẳng vậy nè đó thẳng thẳng vậy nè cái cuối phải giữ vậy đó đó thẳng vậy đó rồi mệt đó thì à, buông ra căng vậy thôi được mệt thì buông ra đó. rồi giờ à, căng căng căng cơ căng cơ ra sau đi căng cái cơ này nè đó. căng ra sau đi đau đau đau không bả luôn Đó à. Dù ê, mỏi mỏi mỏi ờ, Tập cho nó hết mỡ đi Làm gì còn mỡ Đốt mỡ cho uống như gì luôn mà làm gì còn mỡ ờ, Đau quá anh Rồi giờ cái tay à, cái tay sụi sụi rồi đúng không? Ừ Rồi giờ qua bên kia tập tay trước nữa Nó còn tay trước nữa Rồi chúng ta sẽ qua máy PA bài hoạt tập tay trước đây là chiếc máy PA Bioac Bicep Call Call là cái cơ chế tập tay trước mỗi cơ chế tập nó có cái tên và tập cho nhóm cơ nha nãy là là mình press nè mình ride nè mình crunch rồi bây giờ nó rồi thấy không ngày hôm nay là tập đó đó còn này là cái này là cái call call tức là cuốn tức là cuốn lên vậy nó kêu là call ờ à, cuốn thì à, phụ nữ ừ. thì anh cũng không hướng dẫn tập tay trước nhiều tập cho đủ khỏe và giảm mỡ ở đây thôi chứ còn phụ nữ mở lên chuột nó hơi căng đó này, anh thấy không nó chạy này chạy đâu mà chạy nên những những cái bài tập anh hướng dẫn em này em yên tâm đi do trình anh bảo kê rồi <laughs> à, đây là chiếc máy rất là đặc biệt mà một à, mà, ngày xưa khi mà anh qua bên bầu trời tới sát đó anh đã thử nghiệm cái máy này và anh rất là thích và anh nói là phải đem máy này về Việt Nam không để cho Zimmer Việt Nam được trải nghiệm những những dòng máy bay hoạt đẳng cấp nhất hành tinh và à, à sự thật nó làm được và thì quận 9 và quận 7 là hai nơi nó sẽ có máy bay ồ là máy này hả đúng máy bay quạt là máy nhúng nhúng đó máy tập lắc lắc bạn nhảy nhảy đó yeah. Dạ. dễ thôi kết hợp với track handle sport tay cầm ngồi thẳng lưng tư thế số 1 kéo lên vuông góc thôi được rồi ừ. đó thở ra đó ok vô thử đi em thử cái đi Có hai cục thôi đấy nha Hai cục là nhiều rồi Bình thường tầm một cục kìa Rồi Cố lên Ngồi thẳng lưng Rồi Quất Ai Rồi Để tay vậy đúng không? Lúc bắt đầu Bắt đầu tay ngửa rồi chứ à, ừ. Rồi Dứt Đúng rồi lên không cần cao quá đâu cao vừa vừa thôi vậy thôi đó đó nặng nhẹ nặng nặng hả Để kéo thêm em nữa thì chả nặng nặng thì giảm tà lại một cục thôi cục cục là danh giữ rồi đó không giảm không được nữa đâu rồi tối thiểu 3 set tối đa 4 set bắt đầu chưa okay. rồi vô đi đếm một cây một vô đi mới đếm được chứ một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười rồi thả từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ nhảy đá cái tay vô ba một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười rồi tốt sao nó đâu có chỗ này ta đúng rồi tập cả cái tay mà cái tay cái tay này nó sẽ đi theo cái tay này còn cái tay này đứng mình đó nãy là tập ở đâu bên này ừ. bây giờ là bên này thì bữa nay mình tập tay với vai mà tập tay này tay này tay này vai này vai này cũng tập quá trời cơ nhỏ luôn đó tức là những cái cơ nhỏ mình gom vô ngày tập đó một cái cái cái cái cái chương trình mình chia rõ ràng tập phần dưới là cơ lớn một ngày riêng ừ. rồi xong rồi phần trên hai ngày cơ nhỏ rồi gom vô ngày cơ ngực cơ lưng gom lại ngày set ba ha, set ba em lên tả anh thấy rồi được. lên được một cục của hai em dữ thiệt Mạnh chưa? Rồi ờ, các bạn cổ vũ cho nữ Zimmer xinh đẹp Hay nhí nhố lắm yeah, dạ, Lên một công tá Set thứ ba ở bài BA Bioart Bicep Curl Bắt đầu một hai ba bốn năm sáu bảy tám hai cái nữa chín mười giữ rồi mỗi tay mỗi buông ra rồi xong rất tốt kết thúc uh, phần ờ, cơ tay ở đây rồi bây giờ chúng ta quay lại cái máy cũ hồi nãy là bbms 245 chỉ tập bụng với một cơ chế cực kỳ khó luôn đó là cơ chế crunch Bài bụng đầu tiên anh hướng dẫn em ngày hôm nay đó là bài crunch Một cái cơ chế tập khá là khó Khá là khó nhưng mà rất là quan trọng dạ. Ngày trước là em đang run với những cái máy à, bên kia Thì nó là run với máy Còn bữa nay là mình run, run với cable Thì run với cable cũng là một bài tập run rất là tốt Thì anh dạ. muốn chia sẻ em ngày hôm nay luôn để cho em có thể à, biết được kỹ thuật động tác mới để sau này em à, tập có sự chọn lựa nhiều cái bài run với nhau. Crunch nè, run là gì? Như thế nào gọi là crunch? trên tức là cuộn tức là cuốn tức là uống tức là khi mà em tập cơ bụng cái lưng em buộc phải cong bắt vào cong lưng thẳng là sai mà cái bụng em lúc nào phải có cảm giác cuốn gập cuốn cuốn cuốn nó cuốn thấy không tức là ừ cái bụng nó cuốn hình tròn này nè nó cuốn hình tròn chứ không phải là cái bụng nó gập từ điểm a qua điểm b mà nó cuốn từ điểm a qua điểm b như là con tôm vậy ờ đúng rồi như con tôm vậy đó và khi khi em thẳng người lên thì cái lưng cũng không được thẳng nó vẫn phải có một cái độ cong rồi từ đó em cuốn xuống đó là dạ. crunch à, lưng uống nọng phải cong này đúng rồi đây thì anh thử cho em coi đây <laughs> thấy rồi hai cái tay của em á hai cái tay của em kẹp vô đầu dạ. ráng kẹp vô đầu cái cái cây hay cái dây gì đó là là phải kéo cho nó gần gần phải, vào phải phải cầm thế này anh hay là trái lại cầm không cầm như vậy mới được cầm trái lại không tập được à, thế à? đó vừa đâu dạ. nếu mà tùy mình tập với cái gì mình tập với cọng dây cây bồ á mình tập với cái dây róp á thì nó khác còn mình tập dạ, với dạ. cái cây thì khác chút xíu là sẽ chỉ em hai cái tập luôn dạ. bây giờ mình tập với cái ờ, cái cây á thì cái cái cây này nó phải nằm ở trên cổ em luôn nè dạ. ok dạ. rồi đây là vị trí bắt vị trí bắt đầu nó phải cong như là nó không được thẳng lưng nha dạ. rồi khi á khi mà xuống á thì cúi xuống cuộn lại cùi chỏ nó có thể chạm vào vào vào vào cái thảm yoga nè dạ. hoặc là chạm vào đùi gối đó lên dày xong rồi cuốn tiếp okay. dùng bụng cuốn mặt phải nhìn xuống không có nhìn lên nhìn lên là sai kỹ thuật động tác dạ thử đi em khá khó đấy cái này phải chỉnh tạ đủ nặng thì mới cuốn được còn nếu mà tạ nhẹ quá nó nó sẽ không giữ người em lại mà nó cứ nó làm cho người em nhấp nhô nhấp nhô kéo kéo tập không không không không, không được ngược nhấp lại nhô nhấp nhô quỳ xuống thôi quỳ xuống bình thường rồi kéo vô đúng rồi đó đúng rồi nè khi lên á cái mông mình đưa lên tí khi mình lên á à, nó, nó, nó lên cao cao một tí em lên cao cao một tí lại đi rồi ok xong rồi gặp cái mông mình đưa ra sau một tí tức là cái mông em nó sẽ nhích nhẹ nhẹ chứ nó không đứng chỗ rồi gặp đó gặp cho tan nó mở đi ờ à. đó ok được rồi đúng không đúng chuẩn đúng không được được được thôi chứ chưa chưa được hoàn mỹ lắm nhưng mà nhưng nhưng mà cảm thấy sao có chóng mặt hay là có tạ vừa hay là như thế nào không <laughs> tạ thì lên một hai cục nữa vẫn được à. nhưng mà set đầu tiên cứ để vậy đi anh tại vì cái này tập tạ không đúng là tập không được cứ nhẹ quá tập sẽ không đúng nó phải vừa sức của mình á thì mình tập nó mới được dạ. cái bài nó ngộ gì đó Ê, vô, vô rồi vô set đầu tiên nè bài tập 4 set nha ờ, bốn set hả cơ chế runs nó quan trọng cực kỳ quan trọng luôn nè nè nè nè cái tập quen cái tập quen tôi thấy số 1 hoài đó rồi dứt một cuốn tập trung cuốn bụng hai ba bốn năm từ từ thôi sáu 7 Rồi cuốn 8 đúng rồi Lên cho bụng giãn ra đúng rồi 9 10 Ok Rồi set này cho 6 điểm Tại vì á em em em em em, em lên á em phải chú ý cho cái bụng nó giãn ra tức là mình đang tập cái bụng mà bụng nó giãn co giãn co giãn co thì khi em ép xuống bụng nó co đương nhiên khi em lên em phải thả người nó cao lên tí cho bụng nó giãn ra chứ còn nếu mà bụng không có giãn thì nó co là cái răng nó ngắn quá nó sẽ không vô nhiều thật sự cái bài này thì rất là nhiều người đến phòng gym tao tập lâu năm tao sẽ bét à không có người chỉ là sai liền tức là nhiều khi người, người ta nhìn thấy người khác tập người ta nhìn thấy cái video trên mạng người ta bắt trước ta tập theo nhưng mà ừ. ta không hiểu được cái nguyên tắc người ta tập theo người ta bắt trước thôi nhưng mà không có một người thầy để ta chỉnh người ta chỉ chỉ có người thầy ta ờ, chỉnh ta chỉ ở ngoài thấy cái lỗi sai ta chỉ mới được bao giờ á xuống á là cũng phải hai chân nó rồi chứ em đừng có đứng một gì kiểu vậy dạ. không nó tùy vào cái cái cái cái tư thế ví dụ như nếu mà tư thế của anh đang ở vậy thì anh xuống anh kéo chân này ra đó anh lôi nó xuống vậy rồi xong anh mới bước lên anh ngồi đó còn nếu mà với cái cái cái cái, cái tạ khác á, thì anh sẽ bước cái chân kia lên dạ. nói chung á, thì nên một chân trên một chân dưới nó à. có đà đúng không đúng rồi ví dụ như giờ nặng quá nè tập kiểu gì ví dụ giờ anh tập full cây nè đó rồi xuống kiểu gì đây sao xuống được thua đúng không ờ. đó. đó nên bao giờ nó cũng phải một chân như này, hui đó đó xong rồi lên cao cao nè anh phải lên cao vậy thì chút xíu anh mới gặp cái bụng nó nhiều được đó không còn nãy em không có được vậy nè dạ. em cứ lên thả cái bụng nó ra thả cái bụng nó căng căng ra tí xong rồi gặp vô đó em tập em phải cảm giác đau bụng tập xong mới cái bụng nghe tự nhiên ê, ê, ê, gì rồi một xuống đúng lên đúng rồi đó ừ đó anh thấy bụng em giờ nó, nó giãn nhiều không nè lên lên thẳng đó ok thẳng lưng vừa vừa đừng thẳng quá rồi xuống đó đúng rồi luôn gồng bụng luôn mở một cái đóng đó cuộn cuộn vô tám chín giữ ừ gọng bụng vô cuộn bụng vô đó rồi lên ừ. nhức cái bụng phải nhức chứ sao đã đã ha phải cuộn cái bụng vô giãn bụng ra cuộn cái bụng vô rồi bây giờ chỉ cho tập vậy chưa xong mà nói chung nó cùng chung một cách tập thêm nó không có à. gì nhưng mà hai thiết bị khác nhau thôi dây á thì cầm vậy Thấy không bỏ một chân ra làm sao giật đó nhưng mà nên đứng gần gần xíu xa quá khó tập lắm nó gần gần dễ tập nè rồi đây kéo ra xuống nó gần cây ghê vậy nó <laughs> bỏ cái cây này cái rồi ok rồi, cái này nè là, là kẹp lại giày xong rồi xuống đó không? nó là nhẹ quá anh tập không được bao giờ cũng như cái bài này nhẹ không có cách nào tập được hết á nó phải đúng tạ mình anh tập là full cây không à rồi ok huy không nè lên nè bụng nè đang giãn nè xong rồi gặp xuống đó đó đã bà cố luôn đã bà cố hả okay, chọc em thử coi rồi, còn hai set nữa đó nha em Tập bài này để đau bụng mướn vô Để đây đúng không? Coi chừng mẫu đúng cái cây nha Đó Rồi đúng rồi nè bụng vô ừ cuốn cuốn ờ đó cái đó ok đó đó cái bụng chạy chạy nè đó bài này mà đau lưng là sai nha tập mà đau lưng là sai liền rồi đó rồi đủ gì đủ set rồi giữ lại giữ lại đủ set rồi giữ lại đau bụng chứ sao đau lưng thì đúng rồi hình dặn như đó nếu mà em tập mà gặp cái cảm giác đau lưng là là là, là sai ờ. nó phải đau bụng rồi ok một hai lại mẹ con đi hợp lý ba bốn năm đó sáu bảy tám ơi dữ okay. À. ok rồi ok rồi. rồi bài tập bụng tiếp theo đó là anh sẽ hướng dẫn em tập cơ eo hồi nãy là tập cơ bụng trước em thấy đau đây thôi đúng không đúng rồi nó đào 6 múi con người ta có 8 múi nha các bạn sáu múi trên với hai múi dưới đây nữa hai hai múi dưới đúng không này có thiệt chứ không phải nó giỡn hai múi dưới đúng nữa nên bạn hỏi người ta sao kia cơ địa tám múi sáu múi gì này quan trọng tùy cách đó nó nó lên bao nhiêu với nó mặc đồ gì thôi ừ. đó, thì mình đang tập là mình đang tập là tập những múi trên nhiều cái phần ở dưới á, thì để qua ngày functional anh chỉ đó và giờ chúng ta tập phần hai bên phần hai bên nè em tập em tập phần hai bên nó giảm mỡ này nè cục này thấy không nó cái cục này nè là phải tập nè nó giảm mỡ để nó tạo thành một cái S thôi hả ừ xong rồi cái cái cái cái sáu muối nó tạo thành hai cái số 11 nữa nè à, như cái bánh mì vậy ừ, không không phải bánh mì đâu của đàn ông phụ nữ là số 11 các bạn hiểu số 11 không số 11 là tạo rảnh hai bên đây thôi mục tiêu phụ nữ vậy thôi chứ sao đầu sáu muối ghê vậy rảnh nè rồi bây giờ bài tập tiếp theo là bài tập side bend side bend là gặp một bên đó tạo bên nào ta nghiêng tay về bên đó đó nhưng mà bây giờ á khi mà anh cầm tạo bên đây tức là đang tập bên đây nha yeah. Dạ. cái bên đây là chỉ là cầm thôi và khi đứng chúng ta cố gắng đứng xa xa người đằng tí đừng đứng sát bên vậy không có sai được tức là cái tay nó chạm người sao sai đó không đó và cái cái cái cái tay này có thể để để vậy đó xong rồi chúng ta gặp qua bên đây gặp gặp bên nào cái chân bên đây nó nhùn một tí chân bên đây nó chịu lực bên đây nó chỉ là chịu lực thôi nhưng mà thật chất chúng ta tập bên này đây đang ở vị trí bắt đầu thẳng hơi chết về phía bên bên bên tập một chút xong rồi gập xuống giữ lại xong rồi thả lên về vị trí ban đầu thẳng rồi gập xuống thả ra đó dạ. không có nghiêng qua tới đây nha nó nghiêng tới đây thôi đó tập mỗi bên 10 cái xong đổi tay tập bên kia rồi thử tạ cho nó vừa rồi à, vô nhẹ quá thì chơi không em phải để cho em <laughs> em phải để cho em gặp cái ừ để tay trên nó gặp nó mới sâu đó đứng thẳng thẳng chứ em đứng hơi lố ờ à. gặp xuống giữ lại bao giờ hết xong giữ gì cho vậy đó rồi lên giữ ok ok đếm luôn đi đếm gì tập thôi cho đúng thôi chứ chưa tập thiệt mà rồi sao đổi tay đổi tay đi đổi tay đi tập bên này được rồi thôi ok ừ. rồi đó ừ rồi được rồi đó rồi chọn muốn tạo phù hợp với mình đi rồi tập chính thức được rồi đó em thấy rồi bài sai bèn tập hai set thôi tập liên tục tập hai set mà liên tục không nghỉ đã đúng rồi hả rồi khi nào sẵn sàng tập thì vô vô rồi vô mỗi bên 10 nha okay. một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười Rồi, tôi thả ra Đổi tay Cái cuối là giữ lại vậy đó một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười giữ rồi thả ra Đổi ta tập tiếp Đây tạ hả? Lên đi Một set là tính hai bên luôn đó mà là một set Rồi vô Một Hai Ba Bốn Năm Sáu từ thôi Bảy Tám Chín 10 giữ Rồi mở tôi buông ra Rồi một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười giữ rồi tốt rồi chúng ta tạm biệt cái bài Cyber cũng ờ, ở đây và bây giờ là chúng ta sẽ qua tập ờ, với một cái máy đã cũ nhưng máy này rất là quan trọng từng từng trước ta tập rồi thì tầng này chúng ta lặp lại yeah. Dạ. máy này cực kỳ quan trọng cho em rồi xin mời em vô chúng ta quay lại với người tình cũ Rotary Rotongo Rotary Toso à, Tên là đọc lẹo lưỡi luôn vậy đó Chậm chậm thôi, nhanh vậy Trời ơi, mới gặp lên bộ củng sung vậy sáu bảy tám chín mười Rồi được rồi, được rồi Ra đây cho cú nữa rồi cú đầu học trò học trò không nhớ bài học trò học trò học trò học trò là không nhớ bài dạ đã dặn là tập bên kia trước bên này nó mạnh hơn giờ tập đây coi tập sao nổi đúng không cái bài này nó dặn rồi nó im giả bộ im im cái quên bài thả đi tự nó vô rồi bên đây là tập sao mạnh được như vậy nội là thầy thu lại cái cái gõ đầu ừ. đó. bỏ tay ra rồi ok vậy gãy lưng tự chịu nha dạ. <laughs> rồi rồi sao hết thằng thái đã đâu rồi thằng thái đã đâu rồi tập đi tập đi tập đi tập đi phụ ra <laughs> không thứ tự nó quan trọng luôn sáu bảy tám chín chín mười giữ giữ giữ giữ giữ giữ hôn đít hôn đít hôn đít hôn đít hôn đít hết hết <laughs> rồi đổi chưa đừng nóng này nhẹ nè qua đây sướng rồi không ai cũng vậy thôi có bên mạnh bên yếu lên <laughs> đó hai ba bốn dạ. năm 6 7 8 9 10 Rồi ok ok ok ok ok ok ok Rồi buổi tập tạ đã kết thúc Bây giờ chúng ta sẽ xuống dưới cardio 10 phút uống súp và xong hơi Cardio hôm nay là sẽ cardio trên máy elliptical Tập toàn thân tay trước Người đó 10 phút nha, 10 phút nha okay. Xong rồi uống súp uống liêm body xong rồi xong hơi và, và chúng ta sẽ gặp lại trong buổi tập ngày mai Gòn hoa lệ anh không chọn ra đi ở lại rừng xây với tham vọng uy quyền duy nguyên khắc tên trong thời kỳ đổi mới tứ trụ bi bi tinh ngạo khi một đời building là hiện thực nào phải bài thơ bốn năm hoàn công với tốc độ không ngờ cao ốc chọc trời xua tan đi truyền thống chim đất rừng xây độc nhất giới chim mơ lung linh đẳng cấp như tứ giác kim cương tòa lạc uy nghi trên lãnh thổ quê hương đông tây đôi xứng ta mang gươm mở cõi nam bắc hợp về ta khép nghiệp đế vương ý chí chim mơ như chất thép kiên sao thời thiêng liêng ngọn cờ đầu vang đang cấp dẫn riêng bằng tất cả tiềm năng tổng lực phát huy của chim chúa và hàng triệu fan thân thương định nghĩa trường tôn khai niềm chim và súp chữ nhất đời chim bằng tôn nghiêm phải vậy dòng máu nghe tiếng việt nam dòng máu la thông bí bí tí tuyên thề xanh bước nâng tầm ngào nghe tiếng việt nam rồi à, buổi tập hôm nay đến đây là kết thúc rồi đó nha em bây giờ em muốn uh, lim body đi rồi xong hơi xong rồi về nhà ngủ nhưng mà nghe anh dặn nè bữa nay là về nó sẽ rất là mỏi những nhóm cơ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ, nãy giờ mình tập đó dạ. thì à, về nhà đó thì em phải cố gắng uống cái này nhiều nhiều vô đó uống cái này nó có nhiều protein và khoáng chất vitamin dinh dưỡng nó giúp cho em phục hồi cái cảm giác đau nhất chứ em nếu mà em không không làm biến ăn làm biến uống á thì nó sẽ gọi là nó nó nó đau nhất nó có hại cho em dạ. mà cơ thể của em nó cũng phát triển nó cũng đốt mỡ được nữa dạ. chưa không có ăn bậy nha không có không ăn mấy cái đồ mà calorie cao ngoài chợ nha ăn cái đó vô chết luôn đó ô dại mệt muốn chết luôn rồi ăn mấy cái ăn mấy cái đó vô là trời cứu mày chết mà mày còn ăn tung hả ừ uống phải đồ phải chuẩn ok không ăn là sẽ xanh sạch đẹp rau xanh củ quả ok yến mạch ok ừ. mấy loại cáp nâu thì ok đó, mấy cái loại cáp trắng đồ ngọt bỏ đồ béo bỏ đó còn nếu mà cảm thấy khó ăn quá thì ăn rau luộc đi uống súp có em ăn rau luộc yến mạch gạo lứt ừ ăn ăn ăn ăn mới có được ăn ờ, rau luộc yến mạch nè gạo lứt nè thịt thì ăn thịt nạc clean dạ. đúng không rồi còn nếu mà thiếu chất á, thì uống cái này dạ. uống uống cái này còn nếu, nếu mà bữa sau ờ, thấy đi uống nhiều quá ngán hay gì đó là mua khác cũng được mà phải có cái loại protein hoàn chỉnh trong ngày uống rồi vô vô xong đi xông hơi xông hơi ép nước thải độc tố đẹp da nhớ nha xông hơi là ép nước thải độc tố đẹp da dịch covid ngay ừ dịch covid nữa đừng đếm đó là trong mùa này dịch covid nữa dịch covid quan trọng là dịch covid uống cái này em em không hiểu sao em rất thích uống cái vị nó ngọt ngọt nữa thì mỗi người mỗi vị có người thích vị ngọt có người thích vị lạc ừ. có người là mình, mình sẽ pha một ít ít ít nước để nó ngọt ngọt đấy ừ chứ ví dụ sau khi tập á mà ai nhà mà xa mà đi đường xa đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới mà tại vì sao tập nó sẽ rất là lợi tiểu nó sau tập nó sẽ lợi tiểu giai đoạn đó giai đoạn rất là lợi tiểu nên chúng ta phải hạn chế uống nước nhiều hoặc là trước khi đi đi chúng ta phải xả lũ hết này nọ chúng ta hãy về không nhưng mà về nhà thì em uống thoải mái à ừ về nhà thì vô tư nhà nó lo gì mình đi đường xa nó ngại thôi chứ rồi vậy hôm nay là tập nhóm cơ nhỏ nhóm nhóm cơ nhỏ thì buổi tập tiếp theo á sẽ là cũng là tập phần upper body luôn nhưng mà tập phần cơ lưng với cơ ngực nha hai cái cơ lớn.